Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam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 hài vĩ đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tăng vương bồ tát đại vĩ đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô đại